cái áo đen của anh ờ, bỏ đây đâu nhở? em treo trong tủ ấy anh đi đâu anh? anh ờ, chuyến này anh đi mất tuần và trong kia ký hợp đồng ấy lại thì, đi ờ, ở nhà nhá sao suốt ngày anh đi thế công việc thì phải đi ở nhà nhớ ra quán ở trong quán nhá rồi à, cầm đấy ở nhà tiêu ừ. anh đi xong một tuần anh về anh nhớ về sớm với Chưa em quá ô tô anh bắt đâu nhỉ à, anh để ở ngoài bàn ấy nhớ nha vâng nhà chốt cửa biết cẩn thận nha dạ vâng ạ nào. vâng alo em à chồng chị vừa đi rồi đến đây làm tí hả xuống làm gì thôi được rồi để chị tí nhá chị xuống luôn ok Làm gì? đây, ra đây chứ bà Đi, ra đây Cái gì? Ra đây, ra đây, ra đây Thôi gấp mà bà chị vừa mới chồng mới đi xong Đẩy mồm rồi còn giả vờ Xuống đây bàn công việc xong đã Xong tối chị chán rồi rồi Tắm rửa sạch sẽ thì làm việc ừ. Đây, xuống đây, vâng. đây Xuống đây bàn gấp giả vờ Đẩy ừ. mồm rồi còn Đây Mày có gì mới nè. Đây nha, bây giờ phân công nhiệm vụ luôn ừ. Chị cho em một tí em ra đây tí mẹ chê tiền cái đấy kiếm tiền đã quý vị đã tính sau đấy nhá nhiệm vụ của từng người này cho rõ ràng luôn này đây nhiệm vụ của chị nhá ừ. bộ bài này em đã làm vào con 4 tép với là con 5 rô đấy con này này một con bốn tép này với là một con 5 rô này đồ năm cơ đây một con bốn tép và con năm cơ một trong hai con này bao giờ tí tí nữa chơi ấy chị sẽ là đưa bộ bài này vào đây để bảo là bài cắt bài đi thì là chị lấy mà hai con này ra một trong hai con này ra chị đưa cho bọn nó cắt nhá ừ. còn nhiệm vụ của em ấy thì sẽ là là là là, là bỏ cái này vào trong cái ví của em đấy rõ ràng như vậy đấy và đây đây là bộ con thử rồi đây dùng đây nhớ nhá tí nữa bỏ cái này vào bỏ nhớ, nhớ cắt đúng bốn tép vào con cơ nhá sai là vứt đi đấy nhá còn nhiệm vụ của chị là đeo cái này vào ừ. trong người bởi vì người em mà đeo thì nó sẽ nghi ngờ thì đeo người chị là tốt nhất đúng không cái này giấu bên trong đúng không rồi đấy bây giờ đến đây em để em để đây đi nhìn đưa đưa cũng như sao đấy nhá ví dụ cách khoảng tầm ba bốn phân này ba phân này lẻ nó sẽ rung một rung ừ. tứ tử nó sẽ rung hai rung ừ. và sấp đôi là không rung đây nhá từ đây này kéo ra này một dung này đấy ừ. có cái thằng sấp đôi này thằng tứ tử này à. tứ ra này đấy hai dung ừ. đấy Lại mình không mình không không phải đưa gần cái cái việc này để em chị cái việc là cầm cái dung này thôi ừ. chị việc chị có hai nhiệm vụ này một là cầm cái này ừ. mày đưa vào đưa hai là rung này xong rồi phím cho em nhá phím tí nữa em bảo chị phím là hợp lý tứ tử nó hai dung rõ ràng như vậy đấy nhớ nhá hai dung là chị báo em mà tứ tử còn cái thằng sấp đôi nó là không rung này ừ. đấy tí nữa chỉnh lại cái cái cái này nó sao tí là được ừ. đây đấy sấp đôi là không rung này nhớ nhá lẻ một rung này lẻ một rung tứ tử hai rung sấp đôi không rung lẻ một rung tứ tử hai rung ừ. tức là không rung với hai rung là chị báo báo chẵn ừ. còn một rung là báo lẻ à. đấy cái này cái này đang sạc pin căng cái sạc căng rồi bây giờ đấy xong tối về thì em tính mình tính sau chị ok chưa hả ừ. nếu mà chị chán ờ, vừa ăn chồng chán rồi giờ còn giả vờ với em nữa tối bây giờ em bày mưu chị chị làm theo thì phải có thưởng chứ bây giờ chị gọi điện bọn kia đến đi à, xong rồi để dạ. luôn ok nhá cái này để trong người chị đi đu đâu đu đi còn ở đâu nữa rồi đây gọi là nhá bát đĩa bát đĩa khí tí lấy bát đĩa bình thường thôi không phải không phải lấy bát đĩa hàng đâu alo em à chồng chị đi vắng rồi vẫn như cũ nha ờ bao lâu đến nữa 15 phút ok ok à, chị đợi nhá 15 phút nữa đến 15 phút nữa ừ. ok đi à tiếp dạ này trông bạch đấy, bắt ơi nhá cái ờ, chị trách nhiệm nhá một quân chọn thôi quân ai chọn chọn đi kiểm tra kỹ càng không thôi để chị mỗi người kiểm tra một thứ còn các thứ đồ quân bị bắt là cái chịu trách nhiệm xem đĩa bát thì nó yên tâm rồi đây ờ, không ai được mà gì đâu mai ok hôm nay bố tát đi được chưa hát tép được bốn gì cũng được cái, các con nào vừa mày đỏ rồi hôm nay thử đem sao nào cắt ui giời chảo tê ông yếu thế cho đây độ mắt xong cắt đi không có lẫn đấy cái này làm sao nhỉ à đây nó có cái nhựa này Đấy, mới à không phải mới mua về mà về nó nhanh đó cắt cái súng luôn <laughs> không phải dài mắc rồi đấy ok nào vào không, nào động tay quân nhá ờ, tại vì quân bắt đĩa rồi tôi chịu trách nhiệm ok đúng rồi đúng rồi hai người liền cứ làm cái đi nhá tôi chị đấy, anh cái rồi đấy đem đen này trắng nhá okay, mặt làm đầu tiên nhá anh làm tiếng đầu tiên ừ. chăm trong lẻ ngoài à thì tứ tử chỉ đánh chặn thôi đánh ngoài đánh đi thì này thì tướng này mở tiếng đầu tiên nhá ừ. ba đen rồi đi rồi nhìn thấy trong mắt tôi nghĩ nhỉ đây đây đây anh chịu rồi. đây mình triệu không tiếng đầu đấy to đấy hả mày rồi thế này vẫn ba đen là đánh trước rồi à, xong rồi vẫn ba đen để mùi sắp đôi lắm vẫn ba đen à. đánh đây cái nào đánh đâu đánh đây mở lốt tiếng nữa nhá mở đi mở này rồi muốn bắn ờ, tiếng sau nhá ừ, ok này ừ. tiếp ừ, đầu rồi cầu rồi cầu rồi ba triệu ba triệu cả à? vâng một hai quả cái được đồng lại dạ, có tiền cái mua bán được không ạ đánh một triệu này đào này ôi lại tiếp tục chán đánh khi nào ra chán rồi rồi đào ra tứ tử chăm chăm đánh nhiều đấy nhỉ bán nhá okay. sạch bàn trắng ba tiếng lẻ hai tiếng lẻ hai tiếng lẻ đúng không tôi ăn mô này nhá từ từ tôi sẽ ăn được không phải là bán không chưa cái bán đi cái bán phải bán đi bán thế là chẵn này mấy triệu đây ông nào thích cái này vừa ra tôi ăn mua này đây không đây, phải chung chị thôi không phải cốp không phải không phải cốp chung ông ăn được ông tư thừa ra rồi cái này mấy triệu đây còn ba triệu ba hai ba triệu thôi một người ta đã hết mặt rồi lại ba triệu mất vào mặt cái nhận đó đúng rồi cái này hai hai rồi hai hai bình nước là gì nhỉ hai cái này là của tôi nhá nhà tôi nó không không ấy nhá cây cây cái bát này xong còn thừa không chẳng thừa 5 triệu bát đốt 5 triệu này thôi chúng ta đánh 4 triệu thôi 5 triệu không được nhiều thế tầm 10 triệu đã tốt 5 triệu kia này cho em mở bát này hết rồi thì không có vướng gì cả nắng theo cái này chết thế mở đây mở đây sập đuôi không cầu cho mình một tiếng lưỡi đẹp ừ. này nhẹ nhàng ba đen bốn triệu đây bốn triệu ủi may quá cái cái kia cũng tuyệt vời ba đen ba trắng ba trắng về ba đen bốn triệu này mấy triệu đây ông này đây bốn triệu anh nhỉ? hai ba bốn chị cầm tiền thì về đấy đây thì à tránh em một chị nữa nhà này là 5 triệu rồi 5 triệu một triệu đúng không Bên vâng, này đánh cắt nước nhỉ 3 tiếng cầu hôm nay xong cầu đấy cầu là anh một cầu một nữa này là anh chết luôn đánh cầu một phát nữa là là tắt điện luôn này quay cầu một triệu hai sẽ quay cầu là triệu ở lẻ ở đâu ngỡ đâu à, đào đi đào, đi. Ừ, đào. quay à quay 4 tiếng lẻ rồi đấy Đấy, 10 triệu luôn đi ừ. Sắp đôi mà Chắc bám xanh mỏng Đắt và dẫn này Tiền của chị Ôi vẫn, ơi. Ừ. vẫn lên lên bát này Đấy Lại còn 5 triệu Mẹ em gỡ tiếng trước như nào Ông vừa đánh chẵn mà, không, bây giờ đánh lẻ thôi ờ, Chẵn được 5 triệu rồi vứt hết vào môn của ông bao nhiêu người ta lắp hết rồi vứt hết vào môn đấy là môn tôi đây không thì vứt hết mồm lắp tôi đây môn của tôi đây khoảng 8 triệu nhá vứt mồm là chết 10 triệu đi ông này ngờ bạc rồi thôi tôi đánh đất mười triệu này ông kia bên kia bao nhiêu hai triệu cái này tôi ngờ rồi hai triệu ra đây ở ờ, gì từ trước còn ăn đi xuống đi tổng là mười triệu đúng không 10 triệu hai triệu mấy hai triệu một hai cái này tôi đánh chặn đấy thì ai chỉ biết được chắn 15 triệu họ nhận sạch cặp chắn đất 15 triệu một chắn lẻ thôi lại 5 triệu Đắt 5 triệu 5 triệu đâu ở đây không không đây không bắt thế tôi đánh thế thôi nhá đánh bạc đánh thế thôi người ta thừa ra người mình cứ phải lo đánh cái gì đấy của nhà người ta mở đây mở đi cho tôi mở ra này đôi mắt cùng nhau này khắc khắc máu à mở đi mỗi người một máu kệ ra kìa khắc máu đôi mắt nhiều nhỉ tôi nhá sập đùi thôi không ăn nữa thế thôi đôi mắt mở đây sập đôi cầu trời cầu phật tiếng này sập đâu một, một, một phát nữa này cả nhé này mà cầu một phát này bốn tiếng nẻ cầu một phát này này nó về đi bao nhiêu đây để tiền đấy một một triệu không cười ba và ba triệu rồi ok đã ăn luôn còn ăn tham tham gì khát nước rồi không à phải đến trước mà đến trước mẹ em đi không ra được rồi. đâu tiếng này bẻ cầu xuống đã thế đánh câu này đào đào mãi không ra cô đứng mẹ nó khát nước rồi đánh bao giờ đứt cầu thôi bốn năm đi. để đây cái làm việc chị đánh theo em đánh theo em đỡ đỡ phải thừa theo vùng máu đi thua phải chịu người cả đi à. thừa tiếng máu lái sang à? cái chẳng nhẽ không ăn được tiếng nào à bùng cái cân bùng đúng rồi bùng cái cân cái cân mở đó mở nhá có ai buôn bán nhá bên cái cân cơ mà chị đang hai triệu đấy em đánh chẵn gì ừ chị đánh lẻ hai triệu đắt nó đi này đã thế nhảy ra ôm tiếp rồi có những cái mà ở à? đâu cái đang cân nữa cân thì chị cả bảo bán cái cân thôi dạ, chim mới hãy đang gánh được một lô à xong chưa ba trắng ừ ờ, từ đã thế hai ba bốn năm thêm lẻ này không cao có nhận được không hỏi cái này không là độc luôn ôi à, trời ơi đây hai triệu trước à, triệu ba triệu ba triệu 3 triệu 3 à? triệu này cắt nước đấy nhỉ ờ. rồi đây hai 2 triệu rồi sao này bao nhiêu đây 5 triệu 5 triệu một hai ba bốn cái này sắp 5 triệu Thế ký đâu bơm đi Cái hết tiền thì đánh gì không? 10 Thế ký bơm đi Còn 5 triệu nữa Ừ, cứ đánh đâu mượn 10 triệu nữa, đây 6 tiếng nữa anh gỡ lại này Đây thiếu 5 triệu của chị nha Rồi yên tâm Tiền đây ờ, đã đánh ở đây cứ yên tâm cái tiền đi thiếu ký cái thì lo ờ, gì 10 triệu vứt 5 triệu sang đây đây 10 triệu gì có chắc gì đâu 5 triệu chắc rồi xong rồi 15 triệu nhá đánh ra chắc gì rồi đang giao ra đây. Đây. 10. Cái này ăn dạ. Chắn 2 triệu rồi. Đấy xong chưa? Nào đến đâu đánh đi. Nhờ. Chắn nhá. Chắn nhá. Hai nhà này đi nhau rất hay ngược máu. Được kệ thôi. Thôi cái này con không không cảm nữa. Rồi, cái đánh đi. Chị cái này về cái yếu nhỉ. Mấy cái về ờ, lẻ rồi. Năm cái lẻ ờ. đấy. Đặt cái này đen nữa cơ Để trắng Bán lẻ không Trắng? Cái nào? Cái Rồi ờ, bên cái, cái, là u đầu không? Trắng này thừa chỗ này nè Đấy 10 triệu Trắng thừa rồi đấy Cái này không ăn được, cái này cầu sâu rồi Mà đấy tiền tiền nhà tôi trắng, chẳng có ăn 6, 7, bán bán tiền nhà ông 10 cho đâu. Mắc 10 triệu, khoan tôi 10 chưa, còn 10 Còn 10 nữa Còn đúng 10 triệu thôi 10 triệu năm này Cố, em em ăn hết tiền rồi ăn đi cái tướng xong rồi cho em mở bát cái này tướng tướng không ăn được Đó, ờ, cái bán rồi hết tiền tướng đang bán đi không được thôi để đứng sau đánh được không được à cầm về không không không không đứng sau đi cái vỏ bắt đầu ép người này ăn đi cho lợ chịu chị bơm cho ăn đi thôi thôi nó ngoan thôi để chơi bạn đây mở này không ra sấp đôi được sấp đôi sấp đôi Rồi, nhanh là tiếng đấy. Tiếng Đây là đây. 2 triệu đẹp nữa ôi hết tiền luôn đánh đánh mình bị chết mấy tay rồi đâm ra run cũng dám đánh hai triệu rưỡi hai triệu rưỡi đánh ngon nhỉ? Ừ, đánh mình ngon đấy cứ theo cầu ra bốn năm tiếng bạn đánh theo cầu rồi cứ đánh theo cầu thôi đánh cầu nhỉ đây lẻ nhẹ nè ừ. bà Đấy. đánh hết bà nghỉ chín triệu đánh mặt lẻ lẻ thôi mà đánh như thế thì... sạch bàn chán treo trà đỏ thôi bán chẵn tiền bán chẵn hết tiền rồi thế này hai bơm cho hai chục nhá thôi đấy không Bơm cho hai triệu này bỏ hai triệu riêng ra tôi đắt nốt cái này chứ. còn bao nhiêu cái gắn nhá trôi bạc chẳng nhá mình đen đấy à theo nhà này yeah. đấy à? đánh 9 triệu còn bao nhiêu trắng còn bao nhiêu đen à? À, thế à trắng còn 2 triệu trắng còn 2 triệu đấy trắng còn uh, 5 triệu này cái 3 triệu này quay cầu quay cầu à quay luôn đặt 5 triệu này trắng còn không hết rồi chắn còn nó xuôi chắn còn 5 triệu nữa 50 triệu vứt vào ngô nhận luôn à nhận luôn chắn còn 5 nữa là 10 được chưa được, rồi. Vâng. được không em, được không em cắm cái máy ấy Máy em 10 triệu á? Máy em 10 triệu anh ạ. Ừ. Ui rồi ơi. Thôi, cho đó. Thôi rồi tôi nhận cho, tôi nhận cho. Xong chưa? Tôi, tôi nhận cho 10 triệu. Chắn còn không? Mà vâng máy iPhone XS móc ghé này 10 triệu gì 10 này. Này chỉ được bán cho mày. Đây này, mày anh ờ, cầm cho mày, người ta đỡ 5 tăng đúng không? Ờ, đây 10 triệu đây cho mày cột đây nhá. Vâng. Coi như là 10 ờ, triệu tăng nặng này 15 triệu rồi cầm. Không biết không biết. Xong rồi cho em mở cái này nhá, xong rồi anh. Mở đi. Mở đi. Đèn thế nhỉ? Đèn đâu chết đèn đánh nữa lẻ chết đánh trái không này sao như cứt cứ chỉ cái đằng kia đây giảm 15 triệu với cái máy thằng kia là 15 triệu đây là chị ấy cho chị cho hai chục này à dạ. đèn thế gì vừa mới chơi đã nghỉ rồi xong xong bốn tiếng lẻ năm tiếng lẻ à chị cho vay tiền thôi chị thôi à chơi chán thế đây tiền đấy chị chị chia cho ấy cho thoải mái ôi chị chát gì thôi cho em cả đấy dạ. mới về đây với chị để được mà ha Thôi chia cho nó xong phẳng Không chị cho em à. Chị cho em hết đấy Tới đây với chị Bây chồng chị đi vắng rồi Thế rồi để về tắm rửa ấy Xong tối em qua Cần qua đi gì ăn. Tắm rửa luôn ở thôi. đây mà Thôi để tối tối qua tối qua Cần gì hôm nay trông ngon thế Lại lại đi Thôi để tối Tới cái gì mà tới Thôi Nào Ở đây